Xin chào tất cả quý thầy cô. Hôm nay xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách cài đặt phần mềm NetSuperCool dùng để quản lý phòng máy. Thì sau khi quý thầy cô tải cái gói cài đặt về, chúng ta mở nó lên. Ở đây thì chúng ta có các cái tình hình cài đặt và một cái bẻ khóa. Quý thầy cô có thể mở tình tin nào cũng được. Quý thầy cô mở nó lên. chúng ta đợi giải nén trong giây lát chúng ta chọn xếp nét chúng ta chọn nét tiếp tục nếu quý thầy cô cài ở trên máy của học sinh thì quý thầy cô chọn student chọn next và chúng ta sẽ gõ cái tên phòng thì giả sử như à, phòng tin học 1 thì cô chọn nét để cài đặt tương tự như thế thì nếu quý thầy cô cài đặt trên máy của giáo viên thì quý thầy cô chọn tutorial chọn nét và chúng ta cũng gõ cái phòng tin học 1 và lưu ý với thầy cô á, ở chỗ cái tên phòng này chúng ta phải gõ thống nhất giữa máy của giáo viên và máy của học sinh rồi chúng ta sẽ tiến hành cài nét chúng ta đợi quá trình cài đặt diễn ra trong giây lát sau khi cài đặt xong thì quý thầy cô bấm finish